em chưa chịu trái nữa Lúc vô luôn đi Rồi Ủa, dính nhựa, nhựa với nền luôn Trái luôn miếng mút hả? Đốt, luôn rồi Đốt đâu? Chút trái hết gì? Đó, đó, đó, đó Giờ này mới xịt Giờ này mà lúc cho này trái rồi Trời Cái miếng mút đó luôn hả? Trái luôn Trái luôn hả? Trái luôn rồi chị Ủa hết, hết, hết ra đèn <laughs> rồi rồi hết rồi bơ tát rồi à. À, vậy mới vui chứ ngủ hết có gì để nói nhảy đi nhảy đi đặt nhảy đi không nhảy đi rồi vậy đó mừng lắm ơi ờ, điên thiệt chứ đấy nhảy là nghề của chàng dựa nè dựa nãy trái luôn nè dựa trái dính nệm nữa luôn á đó dựa có bút nãy á xăng vô cái đất Ai hai tấm mì nhiều chị kèm tấm mì Mẹ. Trái hoài luôn á, ừ. nhựa này trái hoài luôn á.